hello, xin chào quay trở lại với channel Hương và Nguyên chia sẻ kiến thức về kiếm tiền trên mạng, đặc biệt là Affiliate Marketing. Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm video bằng phần mềm Tuli. Video hoạt hình sẽ giúp bạn làm video một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thành quả video này như thế nào. Rồi. Sau đấy thì Hương xin sẽ chào, hướng dẫn các bạn tôi làm là sau tôi nha. Tôi Hường, tôi bước ra từ trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Số vốn không đồng, đi chiếc xe máy cà tàng hư lên hư xuống Tôi ước mơ mình trở nên giàu có để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở cái nhà trọ 4 năm người chặt hẹp, nóng bức. Tôi dấn thân vào khởi nghiệp, làm rồi thất bại, lại nỗ lực làm tiếp suốt 3 năm vật vả, cuối cùng ánh sáng cũng đến cuối đường hầm. Tôi tìm thấy mạng kiếm tiền online và bắt đầu có những kết quả đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể ngồi ở nhà chính mình tại thành phố Hồ Chí Minh, có ô tô đẹp, có cuộc sống sung túc và tự do làm những điều mình thích. Bạn của tôi ơi, tôi biết sẽ không dễ dàng gì để có thể vượt qua những thời điểm khó khăn gian nan. Nhưng hãy tin rằng cứ tiến lên liên tục, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Các bạn vừa xem qua video. Video này Hường làm khá là nhanh. Rồi chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái video này một cách nhanh chóng bằng phần mềm Tuli. Hiện nay việc quảng bá bán các sản phẩm trên video hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc viết bài, viết content. Nó được đánh giá là kênh marketing hiệu quả nhất thời điểm hiện tại cả thị trường trong nước và ngoài nước vậy nên là việc làm video bằng các công cụ là không thể thiếu để cho cái nội dung được truyền tải đến khách hàng nhanh hơn hiệu quả hơn khách hàng của mình cảm thấy hứng thú và họ ở lại xem video mình nhiều hơn mình sẽ bán được nhiều hàng hơn ngoài ra làm video bằng hoạt hình hoặc là làm video bằng công cụ cũng là một cái giải pháp một cái vị cứu tinh cho những ai không giỏi tiếng Anh mà đang quảng bá thị trường nước ngoài. Còn thị trường trong nước ngoài cái việc mà chúng ta có thể là quay video trực tiếp, quay video chính mình và chúng ta chia sẻ kiến thức thì khi mà làm video hoạt hình cũng là một cái cách khác để làm cho cái kênh của chúng ta uh, sinh động hơn, hiệu quả hơn. Ok, các bây giờ các bạn hãy cùng tập trung làm uh, sử dụng cái phần mềm Tuni này để làm. Uh, trong tay mình sở hữu nhiều phần mềm thì chúng ta sẽ là truyền tải được cái thông tin uh, tuyệt vời hơn so với đối thủ của mình à, đầu tiên các bạn tải cái phần mềm Tuli về à, và cái nội dung ngày hôm nay Hường chia sẻ cũng là ở trên cái nội dung mà hôm trước Hường có một cái video chia sẻ về cách làm video bằng phần mềm Expladio, Content Samurai, Vietnami. Những cái phần mềm đó cũng là những cái phần mềm khá là tuyệt vời và đây là một cái ờ, vị cứu tinh nữa. Bây giờ chúng ta hãy mở cái phần mềm Tuli lên. Sau khi mà tải xuống rồi các bạn mở nó lên. Rồi chúng ta đăng nhập nó vô. rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái uh, chương trình mới ngày hôm qua Hường uh, có tạo những cái video kia cũng khá là nhanh rồi nó có lưu lại trong máy bây giờ ví dụ như uh, hôm nay uh, uh, cảnh sát đi à, mình đặt tên cái này không quan trọng đâu mình muốn đặt tên gì thì đặt sau đó thì chúng ta sẽ uh, mở to nó lên rồi ở đây thì um, chúng ta sẽ có những cái cảnh ví dụ như phần cảnh một mình muốn làm ở trong nhà thì chúng ta có thể kéo ở trong đây là background này tức là mình chọn cái khung cảnh mình muốn ở đâu ví dụ mình muốn ở trong nhà thì kéo cái khung cảnh trong nhà vô rất là nhanh mình đã có một cái khung cảnh trong nhà bây giờ mình chọn một nhân vật thì bấm vào character ví dụ như uh, đây ví dụ như cô cảnh sát kéo nó vô thì bây giờ mình đã có một cô cảnh sát mình muốn cô cảnh sát làm gì ví dụ cô cảnh sát này đang thinking đang suy nghĩ thì chúng ta đã uh, bấm vào đây thì Đấy, đang suy nghĩ và mình muốn là cô cảnh sát này vô thôi chứ đừng có nhấp nháy thì chúng ta bấm vào instant bởi vì uh, cái phần mềm này nó mặc định là nhấp nháy để cho nó hấp dẫn hơn các bạn đấy đang thinking đang nghĩ có một cái vụ ờ, trộm cắp nào đấy xảy ra chẳng hạn mình cho nó bự lên rồi bây giờ mình sẽ muốn có một cái đồ vật nào đấy ờ, làm cho cái câu chuyện này sinh động mình ví dụ như cái điện thoại đang vỡ đấy thì mình kéo cái điện thoại vô mình làm cái điện thoại uh, nhỏ lại cho nó phù hợp với bối cảnh đấy vỡ ví dụ như cái điện thoại nó nó ở khúc đầu ấy nếu mà mình không kéo nó ra ngoài thì khúc đầu nó không có xuất hiện cái điện thoại đâu ấy thì nên là mình mình mình kéo ờ, hết full luôn từ đây đến đây là có cái điện thoại rồi à, cái điện thoại mình mình cũng không có muốn nó nhấp nháy nữa mình muốn để cho nó mình bấm vào chế độ instant hết rồi bây giờ mình muốn cô cảnh sát bây giờ sau khi cổ thinking thì cô bắt đầu là uh, uh, cô bắt đầu là compare item đi Đấy, giờ thấy này đấy cô bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ về cái chuyện gì đấy rồi bắt đầu là mình coi thử cái hành động của cô tiếp theo là mình chọn là ví dụ như cô ấy run đi đâu đấy chẳng hạn rồi cô ấy đâu ấy thì lúc này mình muốn là có một chú cảnh sát xuất hiện mình sẽ chọn một cái người ờ, chú cảnh sát khác kéo cái chú cảnh sát này vô Đấy. mình muốn là chú ấy xuất hiện là kể từ lúc cô ấy um, nói chung là ờ, từ cái lúc uh, chính giữa cái đoạn này mình muốn cái chú cảnh sát xuất hiện mình bấm chuột phải chú này đang uh, uh, đang work Đấy. thì mình muốn uh, chú ấy xuất hiện instant đi không có nhấp nháy lưu nó lại thì mình muốn chú ấy xuất hiện từ bên này qua kiểu uh, no ờ, mình xuống xuất hiện từ bên này qua thì mình muốn chuối bự lên thì mình sẽ kéo bự nó ra Đấy, đồng của cảnh sát luôn rồi chúng ta cùng xem nè Đấy, hai người đang đi về một phía thì à, mình muốn là cô để mình mình cho nó xuất hiện tới cuối luôn cái điện thoại ở đây thì mình kéo dài ra thì nó mới xuất hiện hết video nếu mà mình chỉ cho nó tới đây thôi thì cái điện thoại bây giờ tới đây sau cái thúc này nó biến mất đấy thì bây giờ Hường sẽ kéo ra ngoài cho nó xuất hiện đến cuối phân cảnh này đấy rồi ví dụ như mình muốn thêm một con mèo vô mình bấm vào object mình gõ vào chữ cast enter là nó ra con mèo mình sẽ để con mèo vô ví dụ như có một con mèo ở đây đấy thì mình có thể để con mèo vô con mèo nó có thể xuất hiện từ đầu đến cuối hoặc là khúc giữa cũng được tùy đấy rồi cái cái cảnh này thì mình à, mình mình kéo lùi nó lại rồi ok bây giờ mình sẽ tạo một cái cảnh mới new scene. cảnh này thì à, đang ở ngoài đường chẳng hạn mình bấm vào background mình à, kiếm một cái cảnh nào đó ở ngoài đường mà mình thích ví dụ như đây cảnh ngoài đường kéo cái phân cảnh ngoài đường vô rồi ở trên này thì mình sẽ chọn cái cô cảnh sát hồi nãy ví dụ như mình chọn cô cảnh sát câu chuyện về cô cảnh sát lúc này cô ấy đang ờ, mình muốn cô ấy đang working chẳng hạn Đấy, working rồi lưu thì lúc này mình chọn tiếp một cô gái khác đi mình cô gái khác ờ, mình bỏ vào đây Đấy, cô cô này thì ờ, có thể là mình sẽ nhấp chuột phải đi mình chọn cô này đang tập yoga đấy và cái cảm xúc bây giờ rất là happy hạnh phúc mình chọn được cảm xúc luôn nha đấy và ờ, mình mình chọn chế độ instant để để nó coi nó khỏi có lấp lánh bởi vì nó lấp lánh thì ờ, nhiều người thích lấp lánh rồi mình ít thích lấp lánh thì mình mình để như thế thôi ừ. thì uh, working đúng không mình cũng sẽ chọn instant hết Đấy, lưu đang tập yoga ở ngoài đang ở công viên tập yoga sau khi cô tập yoga thì cô làm gì cô tiếp tục là cô ấy uh, ví dụ như sau khi tập yoga thì cô ấy dancing chẳng hạn Đấy. thì mình sẽ có một khúc dancing nữa Đấy, thì khi mà cô kia dancing thì mình chọn cô cảnh sát làm gì cô cảnh sát thì hand up chẳng hạn giơ tay đấy mình có thể chọn ờ, chọn cái ờ, làm cho cái video của mình sinh động hơn có thể trong cái up ờ, trong cái này mình có thể chọn flower mình thêm cái hoa vô Đấy, mình có thể thêm một cái hoa vào đây cho cái công viên của mình để thú vị cũng được tùy các bạn hoặc các bạn thêm con chó một con mèo gì đây rồi ok mình sẽ chọn uh, ví dụ như uh, cô tập yoga thì cô ấy tiếp tục dance đến hết cái phân cảnh này luôn rồi cô cảnh sát thì mình sẽ chọn sau đấy thì cô quyết định cô làm cô làm cái gì uh, cô ấy hand up rồi holding a mobile cũng được rồi ok chúng ta sẽ xem lại rất là đơn giản đúng không các bạn ở đây thì mình sẽ có một số cái uh, khá là đơn giản thôi thì chúng ta sẽ có là phân cảnh này có cái nhân vật và có những cái đồ vật mình muốn muốn cái gì thì mình đều search ở trên đây được mình có thể search được bầu trời thì bỏ vào sky ấy anh em nào không giỏi tiếng Anh thì mình lên Google dịch ví dụ mình muốn con mèo mình coi thử là con mèo tiếng Anh có nghĩa là gì mình bỏ vào đây đấy, thêm một cái bầu trời vào đây chẳng hạn đấy, mình muốn kéo nó lùi lại bầu trời Ây, cái này là khá là dễ để có thể làm rồi có thể thêm chữ vô hoặc là thêm cái âm thanh nhạc nhẹ nào vô cứ như thế các bạn có thể tạo ra vô số những cái phân cảnh ở đây sau khi tạo xong các phân cảnh thì chúng ta sẽ ờ, kéo tới cái sinh đầu tiên á cái bạn cái cảnh đầu tiên chúng ta sẽ thêm cái âm thanh của mình vô nếu như đây là cái video marketing ở Việt Nam và các bạn muốn lòng giọng của mình vô hoặc lòng giọng của ai đó vô thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút này nè thì chúng ta ghi lại cái nội dung nó cứ tự động chạy các bạn rồi chuẩn bị chạy nè À, một không bắt đầu. À, xin chào, à, tôi là một cô cảnh sát, cô tôi đang à, suy nghĩ gì đó. Rồi có một anh bạn tới hay như nào đấy rồi nó cứ chạy chạy chạy và chúng ta sẽ thuyết minh theo từng phân cảnh mà chúng ta đã làm. Đấy và tốt nhất là các bạn cứ thiết kế nội dung xong hết có một cái đoạn video, cái đoạn văn sẵn rồi chúng ta mới bắt đầu làm những cái phân cảnh. Lúc đấy mình sẽ lồng vô khá là thú vị. Rồi trong trường hợp mà các bạn muốn có nhạc nền thì chúng ta sẽ bấm vào audio ra chọn cái nhạc nền mình muốn. Ví dụ như mình ờ, test âm thanh nghe nhạc này. Ok đúng không? Chúng ta có thể kéo nhạc nền bỏ vô đây làm nhạc nền. Đối với nhạc nền mình có thể làm âm lượng nó bé hơn. Khoảng cỡ tầm kéo xuống ờ, nhỏ hơn 10%, 9% thôi. Còn đối với cái nhạc mà mình lồng vô ấy, giọng của mình mình muốn là lên 100% đấy để cho cái âm thanh nó rõ ràng hơn đấy là nhạc nền và âm thanh nha trong trường hợp mà mình làm video nước ngoài mình dùng những phần mềm khác để đọc ra tiếng mình không thể tự đọc được thì bây giờ ngay chỗ cái này á mình xóa nó đi mình xóa cái âm thanh này đi mình mình không có lòng tiếng vô thì mình chỉ cần là uh, ghi cái âm thanh lòng tiếng đấy có sẵn và chúng ta upload uh, upload nó lên ngay chỗ đây thôi và chúng ta bỏ nó vào cái chỗ music này này thì nó sẽ có âm thanh bao gồm cái âm thanh được lòng vô và cái hình ảnh mà chúng ta tạo ra các phân cảnh cứ như vậy thôi các bạn rất là đơn giản để chúng ta có một cái video thú vị hoạt hình thì uh, sau khi mà làm xong hết giả sử mình có sinh 1, sinh 2 tức là cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3, cảnh 4, cảnh n cái mà chúng ta cần rồi. Bây giờ nhiệm vụ là mình sẽ xuất nó ra. Trước khi xuất thì mình cứ lưu nó lại đi ha. Lưu nó lại để cho đảm bảo là lỡ mình xuất không ok thì mình sẽ xuất lại rồi ok sau khi xuất thì chúng ta sẽ bấm vào export mình chọn cái vị trí mình muốn xuất ra ví dụ mình muốn chọn trên desktop mình chọn là à, một hai ba rồi avv chọn cái tên tùy các bạn thôi rồi lưu nó lại rồi mình chọn cái solution mình chọn cái uh, chất lượng 1080 đi rồi chất lượng à, maximum rồi mb4 ok continue thì nó sẽ xuất nó ra Rồi, ok xong rồi mình có thể là mở cái folder mình đã lưu hoặc là mở luôn cái video lên cái xem thử nó như thế nào. Đấy, mình nó sẽ show folder đây, nó video vừa xuất đây. Đấy là thành quả video chúng ta vừa làm. Bây giờ là tới lượt các bạn rất là đơn giản để làm được video học hình bằng phần mềm Tuli thì chúng ta sẽ làm kênh của mình thêm hấp dẫn hơn, bán được nhiều đàn hơn. Thì um, các bạn lưu ý là video hiện tại chúng ta sử dụng trên Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, hầu hết các mạng xã hội chúng ta đều cần phải có video. Cho nên là cái việc luyện làm video chuyên nghiệp và đẹp trở nên rất là cấp thiết bây giờ. Nên là thông thường Hường sẽ luyện rất là nhiều công cụ. Và sau khi mà chúng ta rành một công cụ rồi thì những công cụ khác làm video nó cũng khá là tương tự nên chúng ta cần giỏi một cái công cụ xuất sắc sau đó những công cụ khác học cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn khá là nhiều vậy nên là bây giờ nhiệm vụ bây giờ anh em là luyện cái phần mềm Tuli bên cạnh cái phần mềm Tuli này á, thì còn ờ, những cái phần mềm tương tự Tuli và video hấp dẫn hơn nhiều và đặc biệt là cái explainio Content Samurai Victory mà mình đã có ở trong cái video trước trong kênh nên là các bạn hãy đăng ký kênh để có những cái video chia sẻ mới nhất về video marketing cũng như là hãy xem lại các video cũ à cái phần mềm Tuli này á, thì ờ, Hường thấy là không biết là ở trên Việt Nam chắc không có bản correct đâu mình cũng không biết là có bản correct hay không nhưng mà đây là Hường sử dụng cái bản bản quyền thì bản bản quyền ờ, một năm mình phải trả ờ, đại khái là mấy triệu đấy thì bây giờ anh em á nếu mà muốn sử dụng bằng bản quyền chung với Hường để tiết kiệm á tại vì Hường dùng nhiều khi nó cũng không có hết á dùng uh, ờ, thấy chung là cũng dùng nó cũng lãng phí lắm nếu mà một mình mình sử dụng uh, nhiều cái phần mềm bản quyền mà phần mềm nào cũng phải trả tiền nên là Hường uh, khuyến khích là anh em đăng ký sử dụng chung phần mềm với Hường một số một nhóm nhỏ người sẽ sử dụng cái phần mềm này bằng cách là đăng ký vào cái trang thành viên ở cái trang thành viên này thì Hường cũng đã nói đến ở các video trước rồi tức là mình sẽ sử dụng chung các công cụ làm video marketing rồi các bạn sẽ được tặng cái ờ, tài khoản Canva Pro rồi à, mình làm những cái phần mềm intro outro uh, nói tóm lại là ai làm internet marketing thì mình đều cần đến hết nên là các bạn có đăng ký vào cái trang thành viên để sử dụng chung để Hường sẽ sắp xếp làm sao cho tất cả anh em đều có thể là sử dụng được công cụ bản quyền một nhóm nhỏ sử dụng chung và nhiều công cụ bản quyền uh, Tuli, Content Samurai, Splendio rồi um, uh, ờ, Vietnami, Intro, Outro vân vân nhiều lắm các bạn ạ. Cứ vô đi mình thấy là đây là một cái đề xuất mà Hường nghĩ là tuyệt vời nhất, rẻ nhất cho tất cả những bạn đang làm và chưa có tiền mua bản quyền và muốn phát triển marketing online, phát triển ờ, video marketing đấy. Rồi ok, cuối cùng thì uh, uh, các bạn hãy uh, vào cái phần mô tả bên dưới uh, thì thấy được cái trang thành viên các bạn chỉ cần đăng ký là một năm các bạn ờ, chuyển khoản một cái khoản tiền bé bé thì mình sử dụng được ờ, khá là tuyệt vời rồi nó bằng một phần mấy mươi lần so với chi phí thật cho mình một bình luận bên dưới cũng như là hãy thích video nếu các bạn cảm thấy hữu ích và đăng ký kênh hẹn gặp lại video tiếp theo